model là IC N86BS thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì ở phía sau bếp á bên dưới bếp á thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta thì con biết con biết này á nó được xuất xưởng vào tháng 6 năm 2017 đây đời còn rất là cao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 các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, là tôi sẽ vặn nhỏ cả ba đít lại để mà có thể dễ thổi để thao tác cái tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 tới 7 giây thôi quay cảm biến của bếp á nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mà thay thế cho hai đế nồi đây ở điều kiện bình thường thì quay cảm biến này nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết nó sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ mà yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức là trên 300 độ thì biết mới tự động khóa ga lại thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà thì các bạn lưu ý là các bạn chỉ nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đế dày thôi các bạn không nên sử dụng những loại nồi đế mỏng vì những cái loại nồi đế mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì ờ, biết sao mới nào mà khóa ra được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 một số loại pin tốt hơn như Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thời hạn sử dụng có thể lên đến từ từ 30 cho đến 40 ngày nhưng những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng chỉ biết là nhật nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng để mà khắc phục cái vấn đề về pin đó thì khi các bạn mua ở này chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ pin sạc nó sẽ bao gồm đây là bộ pin sạc như thế này đi kèm là một cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò to bây giờ phụ kiện của bộ pin sạc của hàng chúng tôi sẽ được tặng kèm cho các bạn mua bếp đây cả hai bếp đều đã giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đó là cái nhiệt độ cao bên cháo tôi đây là hai trăm bảy nha bên phải của tôi ba trăm 301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 đây bên trái cũng đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi chúng ta khóa ra đây thì còn một cách nữa để các bạn có thể nhận biết á, khi nào mà pin yếu á, đó là các bạn có thể chú ý nghe vào cái nhịp đánh lửa của biết, đây khi các bạn nghe tiếng nhịp đánh lửa chậm và nhỏ dần lại á, thì cũng có nghĩa là pin yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên cấm sạc vào thì ở cái kim sạc này á, nó sẽ có cực âm và cực dương đây bên cửa hàng chúng tôi sẽ là dấu cộng đây và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn mua bếp ở nhà thì ở dấu cộng này á, nó chính là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi các bạn lắp y ở bên trong á, các bạn lưu ý á, là các bạn sẽ hướng cực dương là dấu cộng mình ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực bên lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực bên thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng pin hư bị hư hỏng nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này đây pin nó sẽ làm theo hướng như thế này đây các bạn nhìn đây tránh trường hợp nó đảo cực pin lại thì các bạn sẽ mượn cái lò xo này các bạn chỉ việc bóc một cái lò xo này vào phía trên là cực dương là cái cộng của pin pin đây thì nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này đây các bạn bóc một xo này vào đây để chúng ta cố định lò xo này lại để khi cho vào sử dụng á sẽ không sợ xảy ra các trường hợp nó sẽ bị bung ra đây dưới sử dụng pin sạc hoạt động bình thường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 thì các bạn không vội vào các sàn này các bạn sẽ ghim trực tiếp vào cắm hẹn giờ đây tiếp theo là ghi bộ liền chút thời gian ở đây thì khi các bạn sử dụng các hẹn giờ này các bạn lưu ý là chúng ta phải để học pin nhà trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng các hẹn giờ mà vẫn pin trong học pin đây khi mà hết thời gian cho nổ cấm này thì biết nó vẫn sẽ hoạt là bên trong bếp nên là các bạn hãy lưu ý điều này khi mà các bạn sử dụng tấm hẹn giờ. thì đối với cái bếp ga Nhật này á, nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam của chúng ta đầu tiên thì đây là biết được xuất xứ từ Nhật sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì uh, theo khảo sát khách hàng một, một số khách hàng đã sử dụng cho biết á ở một gia đình nếu như mà có bốn người á một ngày nó ăn hai buổi thì một bình ga nó sẽ có giá vào khoảng là 320 ngàn thì các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là trung bình mỗi tháng á, các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga mà thôi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 đây bếp đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì vừa rồi á, tôi đã test tất cả tính năng của bếp thì là buổi live bếp của tôi á, xin được kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo xin chào các bạn